kem thân mến, chúng ta lại gặp nhau ở trong các bài giảng kế tiếp của chương trình học lớp 10 cùng thầy Duy và toli Ly 2 e-learning. Ở trong các video bài giảng trước thì chúng ta đang dừng chân ở uh, à, một điều chế và ứng dụng của lưu huỳnh dioxit hay còn gọi là khí sulfur. Và ở trong bài giảng ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục nghiên cứu về một vấn đề rất là trọng tâm của lưu huỳnh dioxit, đó chính là về tính chất hóa học. Ở bài học trước, chúng ta đã khai thác về số oxy hóa của nguyên tố trung tâm ở trong lưu hình dioxit là nguyên tố lưu hình, đó là số oxy hóa dương 4. Với số oxy hóa dương 4 này thì chúng ta thử quan sát nhé, là nó sẽ có khả năng là vừa tăng và vừa giảm số oxy hóa. Và như vậy có thể khẳng định tính chất đầu tiên mà chúng ta nghiên cứu đó chính là tính oxy hóa và tính khử. Đây là hai tính chất song hành của lưu hình dioxit mà chúng ta cần phải nhớ các em nhé. Trong phân tử SO2 lưu hình có số oxy hóa dương 4 này, đúng không nhỉ? Và chúng ta thử điểm qua với một số trạng thái số oxy hóa của lưu hình. Có thể là trừ 2 ở trong hợp thất là hydrosulfur hôm nọ chúng ta đã học, hoặc là lưu hình không ở trong trạng thái đơn chất, lưu hình dương 4 ở trong trạng thái SO2 mà chúng ta đang nghiên cứu và lưu hình dương 6 ở trong một số muối sunfat hay là thậm chí là axit sulfuric kem nhé thì lưu hình dương 4 của chúng ta có thể là nhận thêm 4e để trở thành lưu hình 0, nhận thêm 6e để trở thành lưu hình trừ 2, đó là trạng thái số suy hóa thấp nhất, hoặc là nhường đi 2e để trở thành lưu hình dương 6. Đấy, được chưa nhỉ? Và các quá trình này tạo nên cái tính chất đặc trưng của lưu hình dioxit đó là tính oxy hóa và tính khử. Dạ chưa nhỉ? Đấy. Và bây giờ chúng ta sẽ đến cụ thể với từng tính chất này các em nhé. Phần thứ nhất đó là về tính khử của lưu huỳnh dioxit. Chắc chắn rồi, khi lưu huỳnh dioxit mà thể hiện tính khử thì nó sẽ phải phản ứng với các chất mang tính oxy hóa. Và một số mang một số chất mang tính oxy hóa mà chúng ta thường gặp sẽ là những chất sau. Được chưa nhỉ? Đấy, ví dụ như là kali permanganat, KMNO4 này, hay thậm chí là oxy hay là halogen. X2. Được chưa? Đây đều là các chất oxy hóa rất là mạnh mà trong chương trình chúng ta đã học rồi. Ví dụ như là kali permanganat này, KMNO4 là chúng ta đã học ở trong cái phần điều chế oxy rồi đúng không nhỉ? Hay là oxy cũng là một chất mang tính oxy hóa và halogen thì chắc chắn là mang tính oxy hóa rồi. Và trong quá trình này thì lưu hình dương 4 của chúng ta sẽ chuyển hóa thành lưu hình dương 6 bằng việc là nhường đi hai electron các em nhé. Thầy Duy nhắc lại này, tính khử của lưu hình dioxit sẽ được thể hiện bằng việc nhường electron ở trong quá trình hóa học. Và khi nó thể hiện tính khử có nghĩa là nó sẽ phản ứng với các chất mang tính oxy hóa, ví dụ như là KMNO4, oxy hay là halogen. Đầu tiên là tác dụng với halogen.